Cuối năm 2020, container đầu tiên mang sản phẩm Isolin từ Mỹ về Việt Nam. Đây là một trong những sản phẩm chiến lược của công ty BBT, do CEO Di Nguyễn đích thân sang Mỹ hợp tác cùng với nhà sản xuất nổi tiếng RFP. Khi hàng vừa cập bến, CEO Di Nguyễn cùng với đội ngũ nhân sự gấp rút triển khai công tác marketing. Anh hồ hởi tiến hành quay video clip truyền thông giới thiệu đến khách hàng tại Việt Nam. Sau đó, anh tập trung cho công tác khai trương building quận 9 cùng với việc hoàn thiện các công tác cuối cùng tại building quận 7 nhưng hôm nay Duy Nguyễn hoàn toàn sụp đổ khi hay tin video clip mà anh dày công chuẩn bị sau 3 tháng nhân viên vẫn chưa dựng. Dạo này mệt quá các bạn, rất mệt. Nhưng mà di cố gắng ngồi đây trong một cái khoảng thời gian rất là áp lực. Mới nói được không? Ôi, đó mới nói đó các bạn media đưa cái video review mệt quá nhưng mà vẫn ngồi đây để thử một cái sản phẩm mới một cái đứa con tinh thần mà nó mới về tới Việt Nam ngày hôm qua sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi wow. cái đứa con này là cái ờ, kết quả của chuyến đi Mỹ của Duy hồi đầu năm 2020 đầu 2020 luôn đó làm việc với RSB đối tác chiến lược hai ngày trời ăn dầm nằm về ở tiểu bang Florida, thành phố Miami Mà một chút xíu Duy sẽ nói sâu hơn Bây giờ cho phép Duy uống cái đói chịu hết nổi rồi Một là đói, hai là háo hức Muốn thử một cái sản phẩm mới Coi cái chất lượng nó có đạt như sự mình kỳ vọng hay không Đó. BBT và Duy đạt hết toàn bộ tâm trí, sức lực vô sản phẩm này Nhìn cũng được quá ha mấy bạn nghe xịn sò đồ rẻ mà Rẻ là do BBT trợ giá tại đây là đứa con tinh thần của BBT nên BBT sẽ trợ giá hết mình luôn để khuynh đảo thị trường đó là mục tiêu nói thẳng luôn một muỗng và 25 gram protein isolate hanola nha các bạn bột khá là mịn đó các bạn duy phải thử 10 phiên bản chỉnh sửa này nọ các kiểu tất cả thứ nhất thứ nhất là ví dụ như thành phần dinh dưỡng thì mình cũng nói rồi nhưng mà phải chỉnh về cảm quan người dùng nữa các bạn cảm quan người dùng là mấy cái bột màu bột rồi độ hòa tan độ nổi bọt đồ uống vô cảm nhận sao nữa wow. uống vô có giận giận không đồ đó. mà cái này phải custom theo chuẩn của Việt Nam và Duy phải tham gia trong quá trình đó rất là sâu ở đây pha giùm anh em đói quá nói chuyện không nổi luôn á <coughs> bữa nay là Duy quay 5 video hôm qua là quay 5 video nữa đó rất là mệt mỏi rất là áp lực đáng lẽ là không có quay giờ này đâu các bạn thấy không trong kia là cái lớp nhảy như dặn nhạc, nhạc nhỏ hết cỡ mà lớp nhảy nó mang ở đây cũng khá là lớn cái tiểu bang á Florida là nó nằm ở phía đông của nước Mỹ mà cái thành phố của uh, um, à, RSB á mà trụ sở á, là Miami một thành phố du lịch biển mà du lịch biển dân đó giàu lắm nhà nào nhà lấy triệu đô không à wow. đi du thuyền này nọ đồng này nọ kinh khủng lắm chỗ đó chỗ biển mà nên đi du thuyền đồ đồ bãi biển mai mì nó cũng xấu như bãi biển vũng tàu mình thôi nhưng mà cái á, người ta làm marketing nó này nọ kia nó trở tự nhiên á việt nam mình được cái là đồ tự thiên nhiên đẹp thằng mỹ hên xui à biển mai mì bạn nhìn thấy vậy thôi chứ mà đến thực tế nó y như bãi vũng tàu nó cũng có quán vỉa hè luôn mà quán vỉa hè nó phải có vỉa hè của mình nó sẽ nó khác một quán nó nằm ở cái khu vực đó thôi để duy cố gắng duy lục cái tấm hình cũ gì à, cho bạn coi đó cũng đi ăn uống nhậu nhẹt đó giám đốc chở duy đi bằng à, cái xe Range Rover wow. xe Range Rover nha mà xong hỏi duy đi à, bên Việt Nam duy đi bằng xe gì nó nói Mercedes xong nó nó thấy ngạc nhiên rồi nha xong rồi hỏi mua nhiêu tiền nữa là 300 trăm đô rồi lật mặt luôn nói sao nước mày bán xe mắc vậy đó tại vì nó là Việt Nam công nhận bữa nay cái lớp nhảy sung thiệt các bạn sung chịu không nổi luôn đây thử nha có bọt không ta cái quay isolab là chuyện bọt hydrolite là bọt là chuyện bình thường không gì lạ hết nhưng mà bbt đã hạn chế tốt nhất có thể rồi đó rồi uống vô cảm nhận vị vô mấy em bạn sẽ nhìn là ủa sao Di ơi trong đây nó có gì trắng trắng thôi đừng hỏi sản phẩm nó có chạy đổ mày uống hết đó bạn hỏi mới được trả lời luôn á bca nó đâu hòa tan này nọ các kiểu abc đồ thôi chào con vô đi con đi vô tầng nào nói giờ giờ giờ kia mẹ mẹ con mà cho chú chừng triệu mấy đi rồi chú cho thùng thì một cái thôi có một triệu mấy thôi hiểu không một nghìn một nghìn à, một, một nay vô uống không vô uống không vô uống không cho miếng nè vô uống không rồi đây hai anh em hay gì hả rồi chia nha rồi ly chia đôi ai uống trước Trời ơi, uống xong rồi nói ngon không? Như Milo không? Giống Milo không? ngon đúng không giống milo đàng hoàng uống hết nha ngon uống hết nha trời ơi thằng này dữ nè <laughs> nữa không nữa không nữa thôi uống nữa thôi ghê vậy áo xanh cô uống nữa không thôi hả à, cô này chắc nghe em rồi thường thường á nghe em lành hơn anh con con là mẹ của chú thanh miếng rồi nha con <laughs> con chơi là mẹ của chú miếng rồi nha không có cái này phục hồi chịu không nổi bạn mệt quá trời luôn nói ra hơi luôn á cái sản phẩm này chắc gì sẽ để trên bàn làm việc của mình chắc chắn và để trên cốp xe hơi của mình để mình đi tới đâu á mình ăn đồ ăn á mà nó thiếu tiên á lấy ra một quay lại thành phố Miami chưa có cái đối tác nào bên Mỹ á, mà dư đi quá một ngày á đúng không ngay cả nu trách nu trách Duy đi chỉ đi một ngày thôi đó nhưng mà duy tốn khá nhiều thời gian ở rsb tại vì ở rsb nó có những dự án quan trọng mà tật của duy á cái gì mà duy chưa làm xong á là duy không có nói nó mình phải mình nhất là trong vấn đề kinh doanh và vấn đề làm ăn á mình phải làm xong đi mình hãy công bố ra mà một khi á cái thương hiệu mà isolin này nè phổ biến trên mạng xã hội á là lúc đó đó là cái hàng nó lên tàu rồi cái hàng nó lên tàu rồi mà duy đã tính tới cái bước tiếp theo á là cái tham vọng á là cái sản phẩm quay RSB á các biết không cái sản phẩm đó đó bây giờ là dành nhau mà đặt hàng không có luôn đại lý giận hờn đại lý đặt hàng không đủ đó nên á vì mới trữ cái hàng này vì trữ cái hàng này để mà sau này á mà lỡ mà quay RSB mà nó hụt hàng á là chơi một cú lớn luôn wow. một cú banh nóc thị trường luôn có thể là bán bằng giá Duy không hứa Nhưng mà Duy chỉ nói trước là sẽ có thể Nha Các bạn đừng đừng đầu cơ Các bạn không đầu cơ được với Duy đâu Các bạn nghĩ rằng à ông Duy Nguyễn ông nói như vậy đúng không Thôi thì mày tao mốt tới kia hết Tao không mua kia nữa tao để dành tao mua này Bạn nghĩ được thì Duy cũng nghĩ được Đó Nhưng mà ý Duy nói á, là cái lá bài esolin này trong tay Duy á Duy xè ra dũng binh đường nào Duy binh nè Đúng không Binh đường nào binh nè Còn thực tế mà mấy bạn sale phản ánh á sáng nay đi ngàn hữu wow. sáng nay đi ngàn hữu đây là một thông tin chấn động trong ngành sale chấn động chứ không phải giỡn đâu mà nhưng mà tại vì không có thời gian để Duy và đi nhấn mạnh nó tại hôm nay Duy đang bận với những dự án máy chứ bạn nhớ Amino không Amino không phải Amino 6000 hồi xưa à, trước đó nữa trước đó nó có có Amino túi heo đó Camino đó thì nó nó nó nó cổ điển cổ lai rồi mà cái thời lúc mà duy mới vô ngành đó, là một cái công ty nó bán nhập cái amino đó mà nhập một đơn hàng một đơn hàng từ bên mỹ nhập về đó mà công ty đó nhập đó, nó chỉ nhập được có vài trăm hộp nó chỉ nhập được có vài trăm hộp amino thôi mà giá trị thương mại của amino nó lại gì so với này đúng không nhưng mà qua bao nhiêu năm tháng qua bao nhiêu năm tháng phát triển gần 10 năm với sự ra đời của BBT tạo ra một cái cuộc đua vũ trang trong ngành shop Bao giờ bạn nhìn cái BBT bao nhiêu mã hàng Duy cũng nhớ nổi nữa đó Nhưng mà cái sản phẩm mới Cái này nó là new Nó đi một ngàn hũ luôn buổi sáng nay Và theo sự tiên lượng của Duy á, là nghĩ là trong vòng 2 tuần nữa BBT sạch hàng Điều đó nói lên gì? Điều đó nói lên cái là hồi nãy Duy nói là bán bằng giá quay đợt B là vui Tại còn hàng nào mà bán đó chia sẻ với bạn thêm một số thông tin về kinh doanh quay lại mai mì qua bên mai mì ăn chơi đủ ghê mà thành phố nó giàu nhà cao tầng này nọ Duy cái đại lộ hai quay 95 lăm bằng mở Google Maps ra hai quay 95 nó chạy dọc nguyên cái tiểu bang Florida luôn nó thì nó nó đi từ là là là là là Miami tới Jacksonville tới Jacksonville luôn là duy chạy từ Miami chạy xe chắc tới Jacksonville luôn xong rồi di, di vòng về Tampa xong rồi đi vòng Tampa di vòng Orlando là cái tiểu bang mà tiểu bang tiểu bang Florida là đi Unidas luôn mà RSB nằm ở trên ờ, trên, trên ở ngay Miami mà Duy á tối bữa đó đó là Duy đi trải nghiệm seafood trải nghiệm seafood ở Miami ăn seafood nè ở Miami ăn seafood mà cái giá của sống á thằng Miami thì nó mắc hơn Orlando nó mà cái tiểu bang Orlando giá ủa lộn xin lỗi bạn thành phố Orlando á, thì giá nó rẻ rẻ hơn so với những cái tiểu bang như Los thằng Los này mắc lắm đó mà thằng Miami này cũng mắc nữa đi vô ăn nhà hàng bạn tin nổi không đi ăn nhà hàng tốn gần ngàn đô bữa đó bạn không biết nhiêu đó sáu trăm mấy hay năm bảy trăm mấy gì đó kêu có gì đâu có món này nè món cua đá món này món cua đá nó tiếng anh nó là rock uh, rock cáp rock rap gì đó đó cô đá nó nhưng nó như cô đồng nhà mình vậy nhưng mà cái càng của nó dày hơn nó có chụp hình luôn nó để trong một đống đá nó ướp ướp ướp lên thấy món lạ qua chỉ một phát đâu biết kêu món gì đâu ba vô món toàn là món lạ lạ không à tiếng anh nè à. ngồi tính gần ngàn đô luôn nội đó. mà cái càng con kinh ráp á chị kêu á ăn nó rất là ngon phải nói nó đáng đồng tiền bát gạo chỉ có nó mắc thôi nó mà duy cái kỷ niệm mà duy ở trong cái thành phố miami đó là một cái buổi đêm đó, đó là duy đi bộ duy đi tản mạng này nọ kia các kiểu xong rồi đi vô cái hầm gửi xe gửi xe hỏi cái cái đồ tính tính thẻ nó bị hư xong rồi không biết cách nào để ra hết thôi lủi luôn lủi luôn sợ bị phạt các bạn trời ơi mình đi qua nước người ta mà vậy vậy hay là mình làm gì đó nó nó nó nó nó nó nó, nó sai lầm á mình sợ mình bị phạt bị phạt sau này visa nó ảnh hưởng buổi tối đi chơi ban ngày đi làm đó, mà khi mà đối đầu với RB nó nhiều cái dự án lắm bạn thấy không bpt dạo này nhập dàn đóng sản phẩm mà toàn là lão quắc sản phẩm cho tặng ừ. tùm lum la hết sản phẩm gì màu từ lưa hột dưa hết đổi màu kinh khủng sản phẩm rất nhiều và bây giờ là bpt chưa không phối hết nữa. nó còn một giải đằng sau một giải đằng sau áp lực và doanh số này nọ cũng nặng nề nữa các bạn đúng không mình làm ăn chiến lược mà trên bàn contract điều giá nó về giá cả đó thì phải làm sao để có một mức giá nó cạnh tranh một chiến lược nó lâu dài phát triển một cái dòng đời sản phẩm nó phải tương đối nó nghiêm túc chút đỉnh chứ không phải là cứ phát triển này phát triển kia này nọ này nọ như nội đu trách cứ năm nào cũng đổi chứ ông nội đu trách mà thấy không năm nào cũng đổi sản phẩm giờ thêm dòng gì đầu lâu sò khỉ nữa cái dòng đen đen á cái dòng ea ta đang màu trắng đẹp chết ông chịu đâu ông quất qua màu đen phát một giờ làm phải bia lại đó nó, nó, nó nhiều cái nó cũng khổ lắm nhưng mà cái cái sự thành công nhất á mà khi mà đi à, mình à, mình à, mình gia tăng cái mối quan hệ hợp tác với DHB á là mình có được một cái sản phẩm nó là isolin isolin một cái sản phẩm mà gọi là nó cũng là rất là tâm huyết đó, và tâm đắc của cá nhân Duy Nguyễn cũng như là tập thể tập thể BBT đó. nói thiệt chứ không phải là mình mình còn không cần phải quảng cáo gì cả sản phẩm này nó ra đời để nó thực hiện một cái chiến lược đó chiến lược mà mình dùng cái từ mà nó hơi phim chút xíu nó hơi phim ảnh chút xíu á là gì Đập phản đồ nó là để ra để nó cạnh tranh với một sản phẩm khác thì cái tiêu chí của nó nó, nó tập trung vô những cái nhánh đó để nó cạnh tranh về ừ về thành phần về chất lượng về dinh dưỡng về cảm quan về cảm biến abc có cảm biến nữa hả có cảm biến mà lạnh nãy giờ lạnh quá mấy em đó nên bây giờ đang tình hình dịch covid này á không biết khi nào á không biết khi nào mà mới mới mới mới mới, mới qua lại thăm lại RB để đến bãi biển Miami ăn hải sản nữa có con cua đó đó cua đá đó, ăn bên đó nó có mấy cái bài tiểu bang hay không có đó mà khi á mà Duy Nguyễn giữ gửi cái dự án khai trương của mình đó cho team RB coi á là team RB thích lắm team RB nó trời ơi quá đã quá tuyệt vời tao nhìn thấy cái này là tao tao muốn tìm lại cái không khí tập luyện chung mày xưa nó kêu anh bằng mày du ai đó du ai đó dịch mày thôi đó hồi xưa anh tập tập trung nó trời ơi, tim tụi nó trẻ tuổi không nhìn thằng kia ông nội kia râu râu râu không mà 28 tuổi à sếp tổng nó bằng tuổi anh sếp tổng nó bằng tuổi anh hiểu không vậy mà cái tim nó nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ vậy đó trẻ mà nó, nó, nó có sự thành công trong cái lĩnh vực thực phẩm bổ sung và anh thích cái sự thành công đó anh thích cái tuổi trẻ thì nó làm việc nhanh lẹ nghiêm túc và nó hấp thu cái mới của thể hình đó bởi vậy tụi anh nó hợp tác nhau là nó nó nó nó cũng khá là là là trơn tru và nó cái quan điểm nó cũng rất là là là là, là phù hợp với nhau đó anh nhớ trước lúc mà chia tay để anh lái xe lên phía bắc anh đi Jackson Wheel tại Jackson Wheel là một trong những cái kho của con RB nữa con RB này nó nhiều kho lắm mà có một kho trên Jackson Wheel nha thử thứ anh đi lên Jackson Wheel phải là kiếm cái kho của nó không phải anh đi vì lý do đó là thứ nhất là mình vừa là business trip chuyến đi của mình là kinh doanh nhưng mà mình phải đi du lịch mình khám phá này nọ kia anh thích cái cảm giác chạy xe anh trải nghiệm cái hệ thống giao thông của mỹ nếu mà qua bên mỹ mà không chạy xe được đó, thì đối với anh nó mất mát nhiều lắm đó anh đi từ phía nam vòng lên phía bắc đi Jacksonville, đi Tampa, đi qua Disneyland, tất cả các kiểu hết đi gần như cũng một phần ba nước Mỹ rồi đó mấy tiểu bang phía Bắc đó, thì nó nó lạnh quá anh không đi đó xong rồi cái giám đốc tổng với thằng Alex nó ngồi hai đứa ôm anh vỗ dài bập bập bập mỹ nó vậy đó bập bập tình cảm đó nó nói với anh một câu á mà dịch ra tiếng việt á là bbt và rb chúng tôi xem bạn không phải là không không chỉ là đối tác wow. mà là người anh em mà là bạn bè yes. anh nghe xong anh anh cũng dỗ dai đó luôn nhập gia từ tộc mà me too cái câu đó là câu đó là tất cả cái câu đó nó thể hiện cái sự cảm động nó thể hiện một cái sự xúc động nó thể hiện một cái trách nhiệm giữa hai giám đốc nói chuyện với nhau đúng không anh không có đi nửa vòng trái đất anh lặn lội đi máy bay rồi từ bờ đông qua bờ tây để rồi anh trải nghiệm quãng thời gian ở trong rệt b mà anh về anh không có được cái gì cả anh không có được cảm xúc gì hết nên bạn mới thấy là team BBT á tập trung put put put put cái thương hiệu RSB rất là mạnh mà RSB năm nay á nói mà trên số á nó phải gấp 2, gấp 3 lần năm trước wow. đúng không qua bên bển hỏi nó, nó, nó hỏi anh you can bạn có thể không anh xua xua anh xua đúng không anh có lợi mạnh lắm mình phải dựa vào cái gì mình mới dám xua bạn có 10 sản phẩm 20 sản phẩm tôi vẫn phát triển được tại vì cái thế mạnh của BBT là chuyên phát triển sản phẩm mà chứ không phải BBT bán sản phẩm không có bán phát triển nó mà là cái cốt lõi còn chuyện bán nào bán trả được nên một cái chuyến đi nó mang lại cho duy đầy xúc động và dần hàng alex đó với vít đó vít là là giám đốc tổng còn alex đó là giám đốc kinh doanh đó nó nói là quá muốn qua Việt Nam quá muốn qua Việt Nam quá nhưng mà ok qua Việt Nam á thì BBT và Như Nguyễn lo ai vậy wow. nhưng mà chỉ có một cái giờ ông qua đây cách ly 14 ngày thôi ông ở bển luôn đi cái đó nói thiệt nên năm nay có thể là lỡ hẹn tại Covid nó đến không ai đỡ được nhưng mà những năm sau những năm sau nữa thì cái sự nồng thấm của BBT với đối tác hay là cái team của hai bên nó sẽ gắn kết nhiều hơn và nó có chuyển chiến đi qua lại uh, giao lưu anh muốn bắt đối tác của anh tập gym ở phòng của anh để anh trải nghiệm những cái máy tập đẳng cấp Mỹ đế hai em mà ngay cả bên Mỹ cũng không dám đầu tư anh nói thiệt đấy là thiệt cái chất cái chất cái chất chơi ngạo nghễ của một streamer Việt Nam hay là gym chúa gì đó mình thích dẫn họ họ là người Mỹ mình là người Việt Nam mà dẫn họ đến những cái phòng gym thiết kế thì theo phong cách Việt Nam gym phục vụ cuộc sống đúng không bách rau việt nam building việt nam nhưng mà mấy là mỹ đế hai em nói chung là anh là người anh nó sống nó kiểu kiểu nó ngạo nghễ mà cái kiểu nó mặt mũi việt nam anh anh trọng lắm nó không biết diễn tả bằng từ nào á việt nam việt nam việt nam mà việt nam là có di nguyện wow. di nguyện là gì diêm phục vụ cuộc sống khỏe đẹp thành công và đẳng cấp đẳng cấp là gì phát triển những thương hiệu sản phẩm theo phong cách riêng của mình và đó là Isolin phát báo mạnh nhất vào thị trường thổ sung năm 2020 hãy sở đi các bạn mây đen bao phủ toàn cầu mặt trời tỏ sáng trên đầu BBT Covid là gì chúng tôi càng mạnh hơn để làm được điều đó chúng tôi rất cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của quý khách hàng của các bạn fan thân yêu và chắc chắn tôi sẽ có những cái phần quà dành cho những bạn fan thân yêu luôn cùng Duy Nguyễn chinh chiến trên mọi mặt trận trong đó có mặt trận đam trẩu nha <laughs>